Xin chào à, toàn thể anh em cái video ngày ngày hôm nay tôi à, vào nói nhanh và giới thiệu nhanh để cho anh em à, biết được là có một cơ sở chuyên cung cấp hồ tài xỉu rất là nhiều những hồ tài xỉu loại nào cũng có và và phù hợp tất cả những anh em nào mà đang lắc tài xỉu sân chơi sân nhỏ sân chơi nhỏ sân chơi lớn sân chơi C1 A1 nói chung là tất cả những cái đấu trường lớn hay là đấu trường nhỏ thì anh em đều có hột để anh em lắc đó thì tất nhiên rồi anh em đấu trường lớn thì anh em phải có những cái bộ hột nào phải nói là khôn hay và anh em có thể có những cái cách lắc mà để sử dụng được cái bộ hột đấy anh em lắc theo ý muốn của anh em đấy thì là nó có cực kỳ hiệu quả cho anh em để anh em đi chơi nhé đấy thì hôm nay vào đánh nhanh rút gọn cho anh em một con hột đấy rút gọn cho anh em một bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt đấy, và bên tôi tự bên tôi làm đấy, và tự tay tôi làm chứ không phải là tự bên tôi làm do chính tay tôi làm tôi là sơn tài xỉu ở bên xe miền tây anh em nào mà đã giao lưu rồi thì là anh em biết còn anh em nào chưa giao lưu thì anh em có thể lên bên xe miền tây anh em alo cho tôi hai số điện thoại trên màn hình tôi sẽ cung cấp và tôi sẽ để cho anh em ở cơ sở ở cơ sở rồi anh em à, đến anh em test những cái bộ hồ tài xỉu mà tôi làm ra để cho anh em cảm thấy ưng thì anh em về anh em cầm về anh em chơi Đấy. còn không ưng thì anh em có thể đến gọi là giao lưu Đấy. cái tài xỉu này anh em đi chơi rồi anh em biết khi mà anh em sử dụng bộ hột anh em đi làm cái thì là cái bộ hột của nó phải như thế nào Đấy, theo tôi thì uh, khi mà tôi đi chọn hột là hột thứ nhất là hột phải đi đều thứ hai là hột lắc phải có tỷ lệ bão đấy và thứ ba nữa là cái hột nó có thể lắc theo ý muốn nhưng cái này thì tùy từng à, tùy từng cơ sở anh em nhé có cơ sở người ta không nói cho anh em cách lắc còn cơ sở tôi khi mà anh em mua bất cứ những cái bộ hột nào kể cả những cái bộ hột bão cũng có đều có cách lắc riêng của nó đều có cách lắc riêng của nó thì là anh em nào mà đến cơ sở tôi mà mua cái bộ hột nào thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao nó hiệu quả nhất anh em sử dụng cái bộ hột để anh em về lắc thì là nó anh em mới đi theo ý muốn của anh em được anh em đọc được tâm lý của làng anh em lắc theo được uh, được được ờ, ý của anh em đảm bảo với anh em luôn anh em thắng 100 phần trăm đấy biết người biết ta trăm trận trăm thắng đúng không anh em đấy thì riêng cái bộ hột tài xỉu này thì ở bên cơ sở tôi được gọi là bộ hột tài xỉu mắt hí đấy bộ tài xỉu mắt hí thì sao nó gọi là bộ tài xỉu mắt hí thì rất đơn giản thôi cái bộ mắt hí thì là mắt của nó nhỏ hơn so với cái mắt hỗ trợ đây, đây mắt hỗ trợ anh em nhé này đấy, mắt hỗ trợ là to to gần như là gấp đôi đấy đó tí chí vì sao mà bên tôi gọi là mắt mắt hí thì còn rất là nhiều hột nữa nên là anh em thoải mái anh em lựa chọn thì bây giờ hôm ngày hôm nay tôi ra mắt cho anh em cái bộ tài liệu mắt hí anh em nào chưa biết thì anh em có thể tham khảo thêm đấy, ở trên uh, Ờ, cái kênh của tôi ờ, đăng rất là nhiều những bộ hột để anh em tham khảo nhé đấy thì ờ, cái bộ hột tài xỉu bát hí này chơi như thế nào đấy thì cũng như tôi vừa nói đấy khi mà anh em đi chơi mà anh em chưa có cái cách lắc ấy, thì cái bộ hột này nó đi đều cho anh em lên tới 90 phần trăm lên tới 90 phần trăm thì khi nào mà anh em mua bộ hột này thì bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc cực kỳ hiệu quả để anh em đi lắc nó mang lại hiệu quả cao cho anh em để anh em giữ tài giữ xỉu anh em giữ cầu nó được dài hơn đấy đại lại là khi mà anh em đi lắc thì là anh em sử dụng cái cách lắc mà tôi chia sẻ thì nó sẽ giữ được tài giữ xỉu đấy rất là đơn giản như vậy thôi còn anh em nào mà mua rồi anh em có cách lắc rồi thì là anh em về anh em thường xuyên anh em luyện tay một chút nếu mà anh em đi lắc thường xuyên đấy và nôn võ luyện nên là anh em nhiều khi là anh em phải luyện thì nó mới thành công được đấy, chứ không tự nhiên là không ai tự nhiên thành công được cả đó. thì uh, giờ tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em cái bộ hột tài xỉu này để cho anh em thấy được đấy, cái bộ hột này nó đi như vậy nó đủ tiêu chuẩn cho anh em đi chơi chưa đấy, đủ tiêu chuẩn cho anh em để anh em sử dụng cái bộ hột này nó vào sân chơi của anh em chưa đấy. thì cái bộ hột này là bộ hột 13 ly thì à, khi anh em đi lắc thì anh em à, cần sử dụng à, cho tôi cái nắp đấy, nắp ít nhất là cái nắp cống một xị nha anh em nhé đấy nắp cống rượu ấy. Đấy. chứ anh em đừng lắc cái nắp sơn nắp sơn là nó hơi bé so với cái bộ 13 ly đấy đây cũng chia sẻ nhỏ cho anh em thôi à, thì à, anh em lắc cái nắp cống thì nó sẽ chạy nó sẽ hiệu quả hơn đủ vòng hơn nhé. thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái bộ tài xỉu mắt hí này cái bộ tài xỉu mắt hí này thì tôi cũng chia sẻ cho anh em cũng khá là lâu rồi nhưng mà cũng có rất là nhiều anh em vẫn chưa biết thế nhưng mà cái bộ hột mắt hí này khi mà anh em đi lắc thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó riêng cái bộ hột tài xỉu mắt hí này nó đi cực kỳ khôn cho anh em luôn đó cực, cực kỳ khôn khôn như thế nào thì anh em theo dõi anh em thấy xuống xỉu xuống xỉu 910 thôi đấy, lên tài lên tài cũng lắm 11 12 là là cùng lắm thôi đấy. có những cái chén to thì nói chung là không thể nào mà tránh được nhiên to cả đấy, chén to thì anh em có thể là làm cái động tác rất là đơn giản thôi anh em có thể xuống xỉu nhỏ được đó hoặc là anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đấy nói chung là bộ này cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn đấy anh em không tin thì anh em cứ lên cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, cách lắc thì anh em có thể lắc luôn tại nhà tôi cũng được anh em cần ưng thì anh em cầm về thế thôi đấy để bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này thì trước tiên vào tôi sẽ test cho anh em đi đều của bộ hồ tài xỉu này đấy đi đều bộ hồ tài xỉu này đó một ba sáu giờ anh em lắc thì là cứ lắc đều như vậy thì là nó sẽ có tỷ lệ là 80 90 phần trăm nó sẽ là tài nhé. đó thấy không hai bốn năm đó vừa xỉu 10 lên tài 11 đấy tiếp tục cho anh em này đấy anh em cứ lắc bình thường như thế thôi cứ lắc tay ngang như vậy thì là nó có 80 đến 90 phần trăm sẽ chỉ xỉu như thế này đấy một hai hai đúng anh em tiếp tục cho anh em này đấy như chén này thì là rất là nhiều anh em và làng đánh xỉu như thế này đấy nhưng mà chén này nếu mà ví dụ tôi lắc vượt vượt nãy là tôi lắc bình thường đấy thì là nó lên tài thì là cái bộ hột này nó có tỷ lệ đi khá là khôn đấy theo tôi biết là như vậy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 tôi mới chia sẻ cho anh em cách lắc như vậy thôi còn anh em đừng có áp dụng vào những cái bộ tài xỉu khác nó sẽ không có hiệu quả một chút nào cả nhá hột này là do tôi làm nên là tôi tìm hiểu tôi tạo ra được cái cách lắc của nó nó hiệu quả thì tôi chia sẻ cho anh em thôi Đấy, còn anh em mua ở cơ sở nào hay mua ở đâu thì là anh em cũng phần cần phải có cái cách lắc của cái bộ hột đấy đấy chứ không thưa anh em về mò thì anh em biết cái đường gì người ta làm ra hột thì người ta chắc chắn người ta phải biết được cái hột này nó chạy như thế nào đấy thì để anh em chia sẻ cho những người nào làm lấy cái anh em đến mua hột thì chia sẻ cho anh em đó thì bên cơ sở tôi thì chia sẻ 100% cho anh em luôn thậm chí còn bao free luôn một hai cái nữa đấy đấy bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em này đấy, đang xỉu như này chén này thì là anh rất là nhiều anh em đánh tài này đấy nhưng mà tôi sẽ giữ xỉu chén này cho anh em nhé đó chén này tôi kết 80 phần trăm xỉu mở cho anh em này đó vẫn có lục đấy, nhưng mà xỉu chín của anh em tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đó. trái này vẫn hột này trái này tôi kết xỉu kết nhị xỉu 90 phần trăm mở cho anh em này rồi nó nhất xỉu thì vẫn là xỉu đấy nói chung là kết thì kết nhưng mà xỉu nó vẫn là xỉu đấy chỉ là có điều là nhất hay là nhị thôi đấy. thế thì uh, tiếp tục cho anh em tiếp tục lại giữ xỉu cho anh em này tiếp tục cái này tôi lại nhất xỉu cho anh em 80 nhầm nhất xỉu đó anh em thấy hiệu quả không riêng cái bộ hột bên tôi làm và cái cách lắc của tôi giới thiệu cho anh em thì anh em đảm bảo anh em đi sơn sân chơi anh em chỉ cần đọc được tâm lý của khách thôi đấy, đọc được tâm lý của làng là anh em thắng nhé đấy thì video này tôi à, làm để chia sẻ cho anh em cái bộ hồ tài xỉu mà bên tôi làm bên tôi ra mắt cho anh em là những bộ hồ tài xỉu hoàn toàn 100% không tang cho anh em nhé bao trẻ hồ cho anh em luôn đấy thì uh, video này tôi làm đến hết chào tạm biệt anh em